thì uh, thật sự phải nói thì ngày hôm qua chúng tôi bận công việc cho nên là không chúng tôi không thể lên được video và trưa ngày hôm nay thì uh, chúng tôi đã bớt chút thời gian và chưa, chúng tôi quay trở lại đây Đấy, cũng như là chia sẻ cho tất cả anh em chúng ta và chúng tôi cũng như là chúng tôi có lên video và chúng tôi có chốt cho tất cả anh em chúng ta cặp song thủ đô tôi đó là 1551 à, uh, cho từ ngày uh, mùng 9 đến ngày mùng 10 thì thật sự mà để nói thì ngày hôm nay chúng ta rất ta rất là vui ngày hôm nay lô tô 51 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta ngày đầu tiên luôn đúng chưa Lotto 51 ngày hôm nay nổ chúng ta ngày à, mùng 9 rồi mọi người nhé thì đường cầu của chúng ta đang ăn thông đây mọi người nhé đường cầu của chúng ta đang ăn thông này cặp song thủ Lotto chơi khung hai ngày đường cầu của chúng ta đang ăn thông mọi người nhé đang nổ đều và công nhân đang ăn thông cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đúng chưa đấy có khung thì ngày nổ ngày thứ hai ok chưa có khung thì ngày nổ ngày đầu tiên cho tất cả anh chị em chúng ta này cho nên anh chị em chúng ta đã tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta như như thế này rồi và một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta và cũng như là ở trên à, Zalo uh, số kín số VIP của ngày hôm nay cũng như vậy thôi ngày hôm nay chúng ta đại thắng tiếp tục nối cầu hoàn thông về đường cầu Bạch Thủ luôn một số và cũng như là uh, cầu trên 2 và cũng như dàn đề 10 số cho cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi thì một lần nữa chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy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 và vẫn như một ngày chúng tôi nhắc nhở với tất cả anh chị em chúng ta rằng là à, những con số trên video này là những con số tham khảo thôi đấy những con số song thủ tôi tham khảo cho khung hai ngày ok chưa đấy chúng ta kết thì chúng ta cơ chơi nhỏ nhẹ còn không kết thì chúng ta không chơi còn anh chị em nào cô gì chú bác nào chúng ta đang xa bờ đang thua than ở đần không biết lấy những con số chuẩn ở đâu để chơi thì anh chị em chúng ta hãy à, là nhanh tay liên hệ với chúng tôi để chúng tôi chốt số những con số uh, tâm huyết và cũng như những con số cầu kín cho vip dạ, được à, đã được chúng tôi kết hợp những đường cầu và được chúng tôi sàng lọc ra để chúng ta có những con số những uh, đường cầu tỷ lệ cao nhất để anh chị em có thể thành công hơn ok chưa rồi ok và sau khi nghiên cứu phân tích cầu kèo thì chúng tôi tiếp tục đưa cái dự đoán tất cả anh chị em chúng ta có thể cho cho người mới đó là chúng ta sẽ dự vào trên tham khảo từ ngày uh, ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023 với cặp song thủ lô tô đó là 1991 mọi người nhé. Song thủ lô tô 1991 để anh chị em chúng ta có thể chơi tham khảo cho khung hai ngày. Chúng ta sẽ dự và chơi tham khảo cho khung hai ngày, đó là ngày mùng 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2023. Ok chưa?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 kết bạn Zalo của chúng tôi này qua Zalo 0394751262 để được chúng tôi tư vấn về cái tỷ lệ nổ và cái tỷ lệ vào tiền như, như thế nào cho nó phù hợp để chúng ta không phải thua tha lợi nhận nợ đần mọi người nhé còn chúng ta không nên lợi dụng những con số trên video này bất kể các video khác bất kể các kênh khác mọi người nhé anh chị em chúng ta lưu ý là như vậy còn khi mà anh chị em chúng ta liên hệ được chúng tôi rồi thì được chúng tôi tư vấn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 đấy ok chưa thì nói chung là ừ, chúng tôi chốt số trước ok chưa chúng tôi chốt tất cả anh chị em chúng ta trước thì sau giờ quay nổ tưng bừng đại thắng đến tất cả anh chị em ra rồi thì anh chị em chúng ta hãy tương tác cho chúng tôi đó là hãy gửi phí cho chúng tôi à, cũng như là gửi lộc cho chúng tôi ok chưa để được ờ, chúng tôi giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ đó thì về cái vấn đề à, lộc lá thì anh chị em có thể là tùy lòng ok chưa còn về phí sau thì anh chị em chúng ta hãy à, có gì thì chúng ta hãy liên hệ riêng để chúng ta có thể uh, uh, chúng ta sẽ uh, bàn bạc về cái vấn đề uh, ấy, liên kết để anh chị em chúng ta có thể giúp nhau vào bờ thành công ấy, còn chúng ta không nên lợi dụng và cũng như là chúng ta không nên lừa lọc nhau để chúng ta phải thua than ở nần ok chưa đấy ok chưa đấy và chúng tôi mỗi ngày chúng tôi lên viên như thế này thôi để anh chị em chúng ta có tham khảo như thế này thôi cho nên anh chị em chúng ta và uh, cố gắng xem hết video và chúng ta đừng tới đừng tua giây phút nào để, để tạo cái tương tác và tạo cái uh, tạo động lực cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên ok chưa uh, và thật sự một lần một lần để nói được tất cả anh chị em chúng ta là chúng ta khi mà chúng ta liên hệ với chúng tôi thì được chúng tôi sẽ tư vấn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 và chúng tôi cũng có đôi lời muốn nhắn gửi đến tất cả anh chị em chúng ta ờ, thì chúng tôi là à, bị à, lãng quên đi một chút thì vấn đề ngày mai là ngày mùng 10 những đường cầu phải nổ vào ngày mai chúng tôi đã sẵn sàng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà hiểu như tôi mọi người nhé Ok và xin chào tất cả anh chị em và hẹn tất cả anh chị em cùng phân tích và chốt chốt cho ngày hôm sau